Đây là Coi68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Ok, xin chào các bạn và chào mừng quay trở lại với DeFi Discussion Và mình là Hồng Phong đến từ Coi68 Chắc là các bạn cũng đã quen mặt mình rồi Thì chắc là mình sẽ skip vào cái phần giới thiệu nhanh luôn để à, bắt đầu với chắc là một trong những câu chuyện dài nhất mà chúng ta sẽ nói trong DeFi Discussion ha uh, Xin chào uh, vị uh, khách mời của ngày hôm nay, xin chào Nguyên Ok, uh, hello xin chào anh em, uh, xin chào Phong Thì uh, thôi thì chắc cũng không dài dòng nữa thì chắc là nhường cái phần uh, uh, giới thiệu về chủ đề tuần này uh, Một cái tuần mà mình nghĩ là nó khá là điên rồ với thị trường uh, crypto nói chung Và uh, thôi thì chắc là để, để, để Phong sẽ nói về cái chủ đề hôm nay ha Yeah, dạ. uh, nếu như mà vì một sự kiện nào đấy mà các bạn không thể online được từ cuối tuần trước tới cuối tuần này tức là trong khoảng là 5 ngày vừa qua thôi thì uh, chúng ta đã có uh, đầu tiên là uh, chỉ là lúc đầu nó chỉ là một cái phút thôi uh, là Binance sẽ dọa bán tôi gần STT nhưng mà các bạn biết hiệu ứng cánh bướm không? Uh, chỉ một cái phẩy ừ. tay nhẹ như vậy của bài Binance thôi nó kéo theo hàng loạt những cái sự kiện mà đỉnh điểm là uh, đến lúc mà bọn mình uh, thua cái podcast này thì uh, sàn giao dịch lớn thứ hai thế giới về khối lượng giao dịch spot và um, giao, giao dịch phái sinh và spot cộng lại uh, là FTX đã phải tuyên bố phá sản. Uh, kèm theo đó là tiền của rất nhiều người dùng cũng như quỹ đầu tư uh, bị kẹt lại trên sàn và không thể rút được. Và cập nhật mới nhất là uh, mọi người đã phát hiện ra một cái uh, lỗ hỏng một cái backdoor được tạo ra một cách có chủ đích để uh, gian lận ừ, người dùng và cũng như là số tiền của sàn đang được chuyển đi mà không ai biết là chuyển đi đâu cả. Ờ, đấy chỉ là một cái tóm tắt cực kỳ cực kỳ cực kỳ ngắn gọn cho một tuần có thể nói là có thể nói là tệ nhất trong lịch sử phát triển 13 năm của thị trường tiền điện tử uh, khi mà một con người có thể xem là có uy tín nhất uh, một người được xem là uh, có trong tay tất cả mọi thứ vừa có tiền vừa có khách hàng vừa có hệ sinh thái vừa có sản phẩm nhưng mà cuối cùng lại là người uh, gọi như nào nguyên nhỉ uh, đáng trách nhất à đáng trách nhất của thị trường à thực ra thì uh, nói đi cũng phải nói lại thôi tức là dù gì thì chúng ta cũng sẽ phải nhìn lại uh, những những cái những cái uh, uh, quyết định của mình trong thời gian vừa qua và cũng như là uh, kiểu như là phải phải phải rút ra được những cái những cái uh, ghi chú cho thời gian tới thì nếu như mà chúng ta nói là uh, Sam ông chủ của FTX có đáng trách hay không và uh, cái này nó có gọi là một cái cảm xúc bị phản bội hay không thì mình nghĩ là uh, không không thể bênh được đúng không uh, mọi thứ nó nó bây giờ thông tin nó đang được uh, public liên tục và nó quá rõ ràng nhưng mà uh, dù gì thì chúng ta cũng nên uh, gọi là nhìn lại và có những cái cái nốt cho bản thân mỗi người thôi thì uh, yeah đó cũng thì thì chắc đó cũng là cái lý do mà bọn mình làm cái tập podcast hôm nay tại vì tập podcast hôm nay nó không mang tính chất là uh, grave dance tức là bọn mình hay dùng cái từ grave dance là kiểu như là khi mà người ta ngã ngựa thì mình uh, mình mình mình chủ dập rồi các thứ nhưng mà ừ uh, mình mình mình uh, chủ dập nhưng mà uh, cái tập hôm nay thì nó mang tính chất là reflect nhiều hơn và uh, nó sẽ là những cái sâu chuỗi uh, những cái thông tin mà bọn mình uh, thu thập được trong uh, một tuần vừa qua và có lẽ là một tuần uh, điên khùng nhất của thị trường như phong nói hồi uh, đầu podcast uh, một tuần tồi tệ ừ, nhưng mà uh, thực ra thì uh, bọn mình cũng không có nguồn tin nội bộ gì hết bọn mình chỉ là uh, follow cái này sát sao hơn và tất cả mọi thứ thì uh, chủ yếu là bọn mình cũng chỉ biết qua twitter khi mà các cộng đồng uh, nước ngoài nói thôi nhưng mà ở đâu đấy thì uh, do cái từ cái kinh nghiệm của khi mà và mình làm có số 8 thì cũng có sâu chuỗi ra được những cái sự kiện um, cho nên các bạn <clears throat> nếu mà các bạn có follow á, thì cái um, cái phần của FTX và nói là cái cái tập thể FTX tất cả những cái gì mà Sam cầm thì nó bao gồm ba cái entity lớn đúng không ba cái thực thể lớn là FTX Global, ừ. uh, ờ, FTX US và Alameda Research thì cả ba cái đấy nó trong cái thời kỳ đỉnh cao thì nó được định giá là khoảng 40 tỷ đô ờ, nhưng mà chắc là sẽ hình nhớ nguyên là um, tóm tắt cái cái hành trình mà làm sao mà cái đế chế đấy trong vòng hai ngày thôi thực ra nói nói đi thì nó chỉ khoảng hai ngày thôi nó đã nó đã sụp đổ ừ. ngay lập tức ờ, và ừ. lúc khi nào thì cái cái hòn tuyết nó bắt đầu lăn mình nghĩ chắc là từ lúc mà Luna uh, bùng nổ ra thì uh, cái cái hòn tuyết nó đã bắt đầu nó hình thành rồi nên là uh, thời điểm đó thì uh, uh, Luna thì cũng sập thì anh em cũng biết rồi sau đó nó kéo theo uh, ờ, 3C thì uh, bản thân Alameda ở thời điểm đó nhiều người cũng uh, cũng rất là chú ý đến cái hành động của Alameda ở thời điểm đó đó là cái hành động mà rút STTH á, ra khỏi pool á, và nó gián tiếp dẫn đến cái uh, sự sụp đổ của 3C thì ở thời điểm đó nó kéo theo rất nhiều các cái dự án ví dụ như là uh, BlockFi và Voyager thì um, những dự án này thì thì thì thì bị ảnh hưởng bởi cái uh, cái đợt phá sản của 3C và uh, bản thân Alameda cũng như là FTX thì họ cũng đã có những cái uh, những cái thương vụ để gọi là cứu những cái landing này ừ. và uh, có rất nhiều các cái giả thuyết khác nhau nhưng mà mình sẽ không uh, mình sẽ không đi sâu vào cái lý do của cái hành động mà cứu hai cái tổ chức này ở uh, thì uh, thì thì tại vì nó mình nghĩ là nó sẽ có rất là nhiều cái thông tin uh, ảnh bên trong mà kể cả bọn mình thực ra thì cũng suy đoán thôi chứ cũng không dám chắc nên là mình cũng không nói sâu về cái vấn đề đó thì việc mà uh, đi cứu hai cái dự án này á, thì nó cũng phần nào đã ảnh hưởng đến cái khả năng uh, cái sức khỏe tài chính của hai cái tổ chức là Alameda và FTX và định điểm á, là uh, đỉnh điểm của cái cái cái chuỗi hiệu ứng này thì uh, uh, chắc là nhiều anh em theo dõi thì cũng biết rồi đó là Alameda họ uh, thế chấp tài sản dưới dạng là FTT cho FTX và uh, FTX thì uh, dùng cái tài sản của người dùng uh, cho vay và cho chính Alameda vay thì bản thân cái này nó cũng giống với lại cái câu chuyện của Luna với UST thôi tức là uh, nếu như mà cái lượng Luna nó vẫn ổn định thì cái lượng USD ở ngoài thị trường nó vẫn được bảo chứng một cách êm đẹp đúng không? Nhưng mà khi mà Luna nó đâm rất là mạnh thì uh, các cái khoản vay uh, dưới dạng USD thì nó sẽ trở thành nợ xấu và cái trường hợp của FTX với lại Amada thì nó cũng như vậy thôi. Tức là uh, khi mà FTT nó đâm mạnh á thì bản thân cái việc mà uh, tweet uh, liên quan đến FTT thì mình nghĩ nó chỉ là một cái một cái mồi lửa thôi yeah. Dạ. đó thì thì thì cái cái cái cái kho xăng nó đã tích tụ rất lâu rồi và như phong nói thì cái hòn tuyết nó đã đã lớn rồi thì khi mà ftt nó đâm á thì uh, về bản chất á, nếu như mà nếu như mà người dùng đến và đòi lại tiền của họ từ ftx thì nếu ftt nó đủ cái lượng Ờ, giá trị mà đủ để để để để FTX họ có thể bán đi và họ trả lại người dùng á, thì thì chắc là họ sẽ bịt lại được cái cái lỗ hổng này ừ. nhưng mà vì uh, F, FT, uh, F, FTT ờ, nó đâm quá mạnh và nó khiến cho cái khoản nợ của Alameda nó trở thành một cái khoản nợ xấu và um, và và những cái sự cố uh, liên tục sau đó ví dụ như là người dùng họ họ hoảng sợ quá và họ rút tiền liên tục thì nó làm trầm trọng thêm cái cái hành động này thì ờ, đó là lý do mà chúng ta có cái từ ờ, banh ranh đúng không? Banh ranh là để mô tả chính xác nhất cái này. Ừ, thì uh, những cái hành vi như vậy thì mình nghĩ là nó nó nó nó nó thực sự là những cái điểm nghẽn của thị trường crypto uh, với các cái sàn CX bởi vì không ai biết không ai biết họ làm gì ừ. với tiền của người dùng cả nên là à, thực ra yeah. thì khi mà nói đến câu chuyện này chúng ta cũng không thể nào bỏ qua được cái cái phát súng đầu tiên đúng không khi mà ừ, người ờ, có thể nói là người quyền lực nhất thị trường ờ, tiền mã hóa thì ờ, là CZ đã đã lên tiếng là thực ra thì um, mình vẫn nhớ mình vẫn nhớ là khi mà ở trên Twitter mình có follow một cái account thì ngày 2 tháng 11 á uh, thì người ta bắt đầu xem một cái thông tin là lớp Reddit Coindex Coindex là tờ báo đầu tiên đặt ra cái nghi vấn về cái cái lượng thế chấp của FTT giữa FTX và Alameda thì xong rồi ông nói một câu là ờ để xem coi là một tuần sau thì, thì uh, sẽ update như nào thì uh, ngày sau ừ. là ngày 6 tháng 11 thì uh, bắt đầu CS bắt đầu bảo là ờ thì dựa trên những thông tin mà mà ông có và team của ông có thì sẽ bắt đầu bán SDT ra và đó là nơi bắt đầu tất cả mọi thứ đúng không khi mà lúc đấy mình mình vẫn nhớ thực ra thực ra thực ừ. ra nó chỉ là mồi lửa thôi giống như mình nói nãy là nó nó giống là một cái một cái phát súng một cái mồi lửa để chứ còn cái cái nguyên nhân sâu xa thì nó đã tích tụ từ rất lâu rồi nên là cũng cũng không thể gọi là nói ờ, nói là bảo CG ờ, chơi chơi chơi xấu hoặc là cái gì đó thì cái đó nó cũng không hợp lý lắm tức là ừ. à, thực ra thì nhưng mà khi mà nói đến CG và Sam á, thì trước cái vụ này á, thì mọi người vẫn sẽ nhớ là cái bất đồng lớn nhất của hai người đấy là cái việc mà uh, Ờ, acquire tại các công ty cho tiền ừ, crypto đúng không? Đúng rồi, thì đúng CZ rồi. bảo là uh, có những công ty không sẽ được cứu, ừ. những công ty mà làm ăn mà gọi là không có mô hình kinh doanh hiệu quả ừ. thì không nên được cứu và cái ý, ý thứ hai á mà ông bảo á là không phải là cứ vung tiền cho quảng cáo là tốt mình vẫn nhớ uh, ừ. CZ còn nói một câu mà mình mình vẫn nhớ đến tận bây giờ đó là cái việc mà từ chối đặt tên cho một sân vận động á là một từ chối cái việc đấy không phải là một chuyện dễ dàng nhưng mà ông vẫn từ chối ừ. trong khi đó Sam làm tất cả mọi thứ ngược lại ừ. Sam vùng tiền ra mua tất cả những công ty có thể từ cái vụ ảnh hưởng của Luna và nhận tất cả những cái điều tài trợ có thể uh, đặt tên ra sân vận động mua lại uh, tuyển đội tuyển esports rồi tài trợ tất cả mọi thứ hai cái cách đấy giống như là mình cứ hình dung là nó là một cái bàn cờ thế á thì ừ. hai người đã có thời gian vài tháng để mà xét ra cái thế cờ của mình rồi ừ. nhưng mà chỉ có 4 ngày thôi thì Ừ. ai ai chơi cờ hay hơn thì mọi người đều thấy rồi đúng không ừ. nhưng mà thì... tại sao tại sao khi mà cái tình hình tài chính của tức là Sam lên giải, giải thích với mọi người á là ở ờ, tại vì bọn tôi dán nhãn sai cái tài khoản ngân hàng thế nên là mới bị như này nhưng mà chắc chắn không bao giờ có chuyện đấy đấy là chỉ là một cái lời giải thích mà cho một đứa con nít thôi ừ. ờ, nhưng mà tại sao khi mà cái tình hình tài chính bi đát như vậy rồi sao mình phải vung tiền ra để uh, mua lại những cái công ty khác uhm, thực ra thì cái này mình uh mình mình có theo dõi một vài ờ, cái tweet uh, liên quan giữa hai cái hai cái KOL này và cái nhận định này á, thì uh, mình nghĩ nó liên quan đến cái vấn đề thị trường Mỹ thôi nhưng mà uh, giống như hồi nãy mình có chia sẻ trong cái việc là uh, Sam với lại Voyager và uh, BlockFi á, thì thì thì cái ừ, cái câu chuyện nó sẽ rất nhiều ẩn khúc nhưng mà à, mình chỉ có thể gọi là brief lại một cách chung nhất thì đó là những cái cuộc chiến xoay quanh thị trường Mỹ và cuộc chiến pháp lý thôi tại vì trước đó thì Sam uh, anh em có thấy là một cái tweet mà nó hơi <laughs> nó hơi công kích CG một xíu nó liên quan đến câu chuyện là Sam bảo là ok CG có <laughs> có được quyền tới DC có được quyền tới uh, tới tới tới thủ đô của Mỹ không ấy thì nó đã nó kiểu như là nó đã uh, gọi là nó define ra một cái nó define ra một cái một cái battlefield tức là một cái một cái một cái chiến trường giữa hai cái cá nhân này và ừ. câu chuyện nó sẽ xoay quanh thị trường Mỹ và cái vấn đề pháp lý thì uh, có thể là như vậy và uh, bản thân Sam á, trong một tuần trước cái thảm họa này á thì Sam cũng nói rất nhiều đến câu chuyện là cái chiến trường giữa uh, hai cá nhân này và đặc biệt là những cái tổ chức đứng sau lưng họ thì nó xoay quanh cái câu chuyện là uh, pháp lý và ừ. thị trường Mỹ thì uh, bản bản bản thân của uh, Sam á, trước cái thảm họa mà uh, của FTX và uh, Alameda thì cũng cũng đã tham gia rất là nhiều cái podcast và nhiều cái buổi phỏng vấn uh, chia sẻ về cái vấn đề là ừ, liệu sẽ sẽ sẽ gọi là uh, quản lý thị trường DeFi cũng như là thị trường crypto như thế nào và có vẻ như là Sam đang uh, đang đang đang quan dạ. tâm đến cái khía cạnh đó cho nên là những cái những cái hoạt động mà uh, gần đây thì dù chắc là chắc là Phong nãy có nói là uh, tại sao phải phải phải như vậy thì chắc là họ cũng cũng muốn là định hướng là uh, dominate cái thị trường yeah. Dạ. Mỹ một cái thị trường nó cũng rất là lớn trong cái ngành crypto này thì yeah thì có thể brief như vậy thôi chứ mình cũng không thể đào sâu như uh, đào sâu quá vào những cái chi tiết uh, tại vì như mình nói hồi nãy thì có thể có nhiều điều chúng ta chúng ta không rõ tại vì chúng ta chỉ là có <laughs> những cái info từ Twitter từ những cái dòng thuyết của chính những người này họ nói với nhau thôi còn phía sau hậu trường thì chúng ta không thể không thể nói được em thấy á nhìn từ ngoài vào á thì uh, <laughs> thực ra để nói lúc này mình lại nhớ đến một cái câu mà ai cũng legit cho đến khi người ta scam á ừ. uh, thực ra thì trước trước đây nhìn vào FTX á, thì uh, mọi người đều khá là ngưỡng mộ dù gì thì cũng rất là ngưỡng mộ uh, là một sàn giao dịch lớn rồi có quan hệ rồi vung tiền rồi uh, uh, có sản phẩm này kia xong rồi thậm chí là còn là một đơn vị chống lưng không chính thức từ ai cũng biết thôi cho ừ. hệ Solana ừ. uh, cái hệ sinh thái trong top 5 thị trường nhưng mà đến khi mà tất cả mọi người khi mà tất cả mọi thứ nó vỡ lở ra mọi người nhìn vào bên trong á, thì cái bộ máy của FTX thực ra là nói là một câu chuyện nó nó rất là messy nó rất là lộn xộn ờ, ừ. uh, theo như theo như lời của những những nhân viên của FTX á, tất cả những thông tin mà họ biết á, cùng lúc với tất cả chúng ta thông qua Twitter ờ, ừ. uh, tất cả mọi hoạt động của FTX được Sam cùng với lại vài người thân tín của mình uh, xử lý hết tất cả những cái đấy và như ờ, mình nói lúc đầu á thì um, mọi người bắt đầu đào ra là FTX có một cái backdoor uh, được làm từ rất lâu rồi được chuẩn bị từ từ trước là không phải bây giờ mới có ừ. uh, thông qua cái backdoor đấy thì Sam và cái team thân thân tín của Sam là bắt đầu uh, bón rút tiền của người dùng rồi thì mọi người cứ hình dung là mọi người chuyển tiền lên sàn đúng không là mọi người đép tiền vào cái ví của sàn ừ. xong rồi ở trên giao diện của ứng dụng á thì nó sẽ hiện lên cái con số tương ứng ừ. nhưng mà sau đấy rồi á thì <laughs> sàn cầm tiền đi đâu á ừ. thì mình không biết được uh, ừ. đó là một điều cấm kỵ của cái, uh, ờ, cái cái cái cái cái câu chuyện này mà Sam đã violate cái chuyện đấy rất là thẳng thừng ừ. và yeah, dạ, uh, ờ, thực ra thì nó là một cái câu chuyện mà cũng không phải là uh, mới đây đâu tức là cái cái cái trend mà cái phong trào mà nó cho khi nó cho coin nó thì nó có từ rất lâu rồi uh, nhưng mà uh, tức là mọi người thì vẫn cứ ok nghĩ là chắc sẽ không sao đâu và uh, sẽ không có một cái thiên nga đen nào cả nhưng mà thực ra thì tuần vừa rồi là một con thiên nga đen phải nói là to cực kỳ to đúng không và con đà điểu đen <laughs> ừ, thì thì thì ok bác lại cái câu chuyện của CX á, thì uh, trong tuần qua thì ờ, các cái sàn CX thì họ họ cũng phải gọi là liên tục ừ, chấn an người dùng họ làm rất nhiều cách đúng không à, lên công bố các cái các cái ví có uh, có tài sản như thế nào và minh bạch hóa cái thông tin đó nhưng mà uh, anyway uh, Ừ, dạ. với vai trò là người dùng thì mình nghĩ là mọi người cũng nên nên nên chú ý đến cái risk của nó cũng như là ờ, tự có những cái kế hoạch để bảo vệ bản thân mình thôi tại vì uh, đã nói là black swan mà đúng không thì thì thì không không ai mà gọi là uh, có thể mà dự đoán được 100% một cái sự kiện mà nó có thể bùng nổ ra như thế này và dạ. mọi thứ nó nó rất là nó rất là uh, fancy ở bên ngoài nhưng mà uh, khi mà nó vỡ lở ra thì thì thì nó mới mới uh, nó mới gọi là rất là nhiều các cái thông tin mà phía sau hậu trường nó mới bắt đầu nó mới xuất hiện thì uh, đến lúc đó thì toan hết rồi tức là mọi thứ nó đã đã đã gọi là không không thể cứu vãn được nữa rồi thì bản thân những người uh, người dùng những retail investor uh, không kể đến các cái quỹ đầu tư lớn nha uh, các cái dự án lớn thì họ cũng đã mất tiền rồi nhưng mà bản thân những người dùng những người mà để tiền ở trên những cái sàn này khi mà họ mất thì cái thiệt hại nó nó khó đong đếm lắm nên là yeah. ừ. nên là Và... chốt lại thì vẫn nên gọi là manage cái risk của mỗi cá nhân thôi nhưng mà thực ra thì sau cái sự kiện này thì mình cũng rất là băn khoăn là mọi người còn còn niềm tin để ở lại thị trường này được không uh, thị trường năm 2022 chắc là tức là một cái năm tồi tệ nhất của thị trường ừ. crypto khi mà không chỉ một không chỉ hai không chỉ ba mà bốn năm cái sự kiện liên liên tiếp xảy ra mà mà cái nguyên do của cái sự kiện những cái sự kiện như Luna như 3C hay như FTX là gì nó không phải là lỗi của blockchain nó không phải là lỗi của crypto ừ. mà là mà là do cái cái lòng tham của người ta đúng không ừ, ừ. chính cái ờ, chính cái việc mà tham lợi nhuận nó đã đẩy ờ, người ta đến những cái người ta take risk người ta take quá ừ. nhiều risk đi và và chính người dùng nhỏ lẻ người nhà đầu tư hay là những người mà mới tham gia thị trường là người phải nhận cái rủi ro đấy về phía mình ừ. uh, thực ra mình mình nghĩ là sau cái cái việc này thì chắc là cũng phải mất vài năm nhanh thì cũng phải vài năm thì ừ. uh, public mới mới có lại không biết là có thể có lại được niềm tin với với thị trường hay không nữa ừ. uh, thực ra thực ra thì mình thấy thế này uh, uh, nó cũng là cái chắc là anh em theo dõi DeFi discussion thì cũng biết là bọn mình nói khá uh, khá là nhiều đến cái cái tính chu kỳ á thì uh, ờ, yeah. Ừ. thì thì dạo gần đây thì mình cũng có nghiên cứu một xíu về uh, cái cái vấn đề liên quan đến chu kỳ nợ thì uh, chu kỳ nợ thì bản thân nó cũng chỉ là tín dụng thôi tức là những cái đòn bẩy mà anh em thấy trong thị trường thì nó là tín dụng thôi thì bản thân mình dạo này cũng uh, có nghiên cứu về những cái cái chu kỳ này thì cũng mới thôi nên là cũng thấy nó thú vị thì mình chia sẻ chứ cũng không phải là gọi là là là gọi là uh, bài giảng hay là cái gì cả thì mình thấy nó thú vị thì mình chia sẻ tại vì sẵn nó cũng liên quan đến câu chuyện hôm nay thì với cái việc mà với cái việc mà những cái những cái công ty rồi những cái dự án rồi những cái sàn giao dịch quỹ đầu tư nó sụp đổ thì về cơ bản nó chỉ là một cái những cái dấu hiệu của một cái chu kỳ nợ nó đang được uh, gọi là uh, gọi là là xóa xóa đi những cái chu kỳ nợ cũ và nó giảm cái mức tín dụng tồn tại trong thị trường thì uh, vì vì chúng ta có một cái chu kỳ nó tăng trưởng quá mạnh trong những năm trước đó thì tín dụng nó cứ phình lên phình lên mọi người cứ cầm tài sản vào uh, cầm token vào xong rồi vay ra xong rồi lại uh, tiếp tục luân chuyển và đẩy cái giá token lên đó, thì thì tín dụng trong thị trường nó bị phình lên quá to và đó là ừ. lý do tại sao mà uh, những cái những cái những cái sự kiện gần đây á, nó nó mang tính chất domino là tại vì sao là tại vì uh, tài sản người này cứ cho người kia vay xong người kia vay lại cầm cho người khác vay vay các thứ thì nó cứ lên chuyện như nhau như vậy thì nó cứ xoay vòng xoay vòng xoay vòng thì cái cái hiệu ứng domino này nó cũng một phần được giải thích bởi bởi bởi cái cái cái điều đó với những người mà còn ở lại sau ờ, trong thị trường sau sau sự kiện này mà muốn move on thật à, thật ra thì chính mình chính bản thân mình cũng cũng phải question lại rất là nhiều thứ khi mà uh, bọn mình nên bọn mình là những người full time trong ngành thì bọn mình trực tiếp trải qua những cái này ừ. và đúng là thời điểm hiện tại cũng là phải ờ, đặt câu hỏi rất là nhiều thứ về cái tính tính minh bạch cả à. ừ. Ờ, thực ra thì mình từng thấy mọi người nói chuyện với nhau ờ, trên twitter thì uh, uh, có người bảo là đây là cái lúc mà mọi người nên nghiêm túc nhìn nhận lại cái việc mà giao dịch on chain ừ. uh, thực ra nếu mà những giao dịch của giả sử nhá giả như là những giao dịch của FTX và Alameda giao dịch on-chain á ừ. thì tất cả mọi người ai đó sẽ phát hiện ra cái cái cái cái có gì đó không ổn ở đây trước khi ừ. mà cái con số đấy lên đến hàng tỷ đô và không thể nào ừ. mà mà mà mà mà quay quay đầu lại được nữa ừ. ờ, nhưng mà khi mà nó đưa lên sàn đưa lên off chain thì nó thành một cái lỗ đen rồi không ai biết ừ. gì xảy ra trong đấy cả thì uh, mình nghĩ là mình nghĩ ờ, mình nghĩ cái nhận định nó hợp lý tại vì uh, mọi người thấy là mọi người thấy là những cái giao dịch của Alameda thì uh, họ chú trọng là trả hết nợ trên non trên trước đó là những những những cái dữ kiện như vậy tức là họ việc uh, cái việc mà họ trả nợ cho non trên á là vì một phần là họ sợ là cộng đồng uh, có thể theo dõi được cái hoạt động đó và họ chủ động là ok tôi trả hết nợ cho non trên trước và họ chủ động là giấu những cái phần nợ còn lại ở phía off-chain thì thì thì uh, thì đó là những gì mà Alameda đã làm trong tuần vừa rồi và nó cũng phần nào nói được là ok nếu như mà mọi thứ nó diễn ra on chain thì thì thì tốt quá đúng không giống như là 3C cái vụ của 3C thì uh, on on chain thì nó chỉ là một phần thôi mọi người ký kết với nhau những cái deal OTC như thế nào thì, thì cái đó nó nó rất là khó uh, thì uh, bản thân cái cái ờ, cái cái việc mà nên ừ, hủy cái deal OTC với lại ờ, Alameda thì nó cũng nó cũng một phần mình nghĩ nó cũng một phần có một cái ý tích cực ở trong đó tức là ok bây giờ không không hạn chế những cái cái cái cửa sau như vậy những cái backdoor như vậy và à, có được những cái giao dịch on chain thì nó nó nó sẽ minh bạch hơn và nó nó phần nào đó nó mang lại niềm tin cho người dùng nhiều hơn tại vì sau cái sự kiện này thì gần như là mọi người uh, bị bị bị bị sói mòn niềm tin này và cái ờ, cái câu chuyện on chain đó thì nó lại nhắc lại chúng ta là cái ờ, cái thứ đầu tiên cái thứ nguyên sơ cái thứ genesis của crypto là bitcoin đúng không thì thực ra là giờ giờ khi mà khi mà nghĩ lại á, thì cuối cùng lại ở quay lại vào, vào một cái thứ mà chúng ta nói là cái giá trị cốt lõi của crypto ấy là uh, là giao dịch on chain là người bạn không thể tin một ai bất kỳ nhưng mà có thể tin tất cả mọi người uh, thì nhưng mà sau 13 năm phát triển của thị trường thì chúng ta lại đi vào cái ừ. cái lối mòn cũ cái lối mòn của ngân hàng đúng không khi mà những người có tiền những cái uh, uh, quỹ đầu tư những cái uh, người có nhiều thông tin hơn người ta hành động dựa trên lợi ích của người ta và người ta giấu biệt cái chuyện đấy đi và khi mà rủi ro đến một cái mức mà người ta không thể nào kiểm soát được nữa rồi ừ. thì tất cả mọi người sẽ phải cùng chia lại cái cái thiệt hại đấy à, <laughs> thực ra thì thực ra thì nếu mà nói là uh, crypto blockchain rồi nó sẽ đi vào cái điểm nghẽn tập quyền và của những người có có có nhiều tiền đấy thì uh, có thể ở tính đến thời điểm hiện tại thì mình nghĩ là uh, nó vẫn như vậy bởi vì uh, bởi vì các cái nền tảng blockchain nếu mà nói là ok chúng ta bring hết lên on chain thì thì không thể xử lý được tại vì hạ tầng on chain bây giờ nó nó như anh em biết là nó nó không nó nó gặp rất là nhiều bài toán đúng không tam đề rồi các thứ rồi uh, nó không thể xử lý được một khối lượng giao dịch quá lớn với cái tốc độ nhanh được nên là uh, cái việc mà chúng ta bê hết lên on-chain để minh bạch hóa và không còn phụ thuộc vào những cái tổ chức hoặc là những cái người uh, quyền lực và dẫn đến những cái hậu quả như hiện tại thì thì ở ở ở thời điểm hiện tại chúng ta không làm được điều đó tuy nhiên là uh, thôi thì ờ, chắc là sẽ uh, sẽ sẽ sẽ nói một cách nó hơi hobby um một xíu đi tức là chúng ta vẫn vẫn có thể tin là uh, khi mà mọi thứ nó hồi phục trở lại và uh, những cái hạ tầng nó có sự phát triển thì chúng ta có thể tin là uh, mọi thứ nó nó sẽ quay trở lại như cũ uh, nó, nó vẫn sẽ quay trở lại đúng cái lộ trình phát triển còn còn việc mà uh, ở thời điểm hiện tại đúng là mọi thứ uh, rất tệ thực sự là rất tệ uh, và và mọi thứ nó cứ mình cảm giác như mọi thứ nó đang lặp lại á tức là thị trường kiểu như học những bài học đã cũ rồi tức là từ Luna học tới uh, c và bây giờ chúng ta học tới một cái bài học mới thì uh, cảm giác như là mọi thứ nó lặp đi lặp lại nhưng mà uh, yeah thì nói gì thì nói thì uh, nó cũng là một cái một cái những những cái vấn đề những cái rào cản ở trong cái quá trình phát triển thôi và chúng ta uh, nếu như mà Ờ, vẫn tin là các cái lập trình viên các cái đội ngũ phát triển họ vẫn dồn sức vào để build một cái hạ tầng một cái hệ thống gì đó mà nó giải quyết được những bài toán những cái điểm nghẽn về khối lượng thì chúng ta có thể bê lên on chain các thứ thì uh, nó sẽ là một cái nó sẽ là một cái viễn cảnh đáng chờ đợi hơn tất nhiên là từ giờ đến đó thì bao nhiêu năm thì chúng ta không thể nói được tại vì uh, nó nó là một câu chuyện rất dài đúng không thật ra là Ờ, như mình nói đó uh, thị trường crypto chắc phải mất vài năm vài năm mới có thể gượng dậy được từ sau cái uh, ừ. cái quả bom này uh, thực ra là um, ừ. mà mà ừ. mà quả bom của FTX ấy, nó rơi vào đúng cái lúc mà thị trường nó đang yếu nhất đang yếu nhất uh, khi mà khủng hoảng cái cái cái vụ khủng hoảng của Luna đã, đã khủng khiếp lắm rồi uh, nhưng mà cái vụ của FTX nó nó bồi thêm một ừ. quả nữa và khi mà trước mặt chúng ta tất cả mọi người đều đang nói là ở ờ, kinh tế thế giới ừ. kinh tế toàn cầu sắp bước vào một cái thời kỳ khủng hoảng mới một thời kỳ suy thoái kinh tế khủng hoảng kinh tế nhưng mà chắc chắn nó sẽ còn tệ ừ. hơn nữa và khi mà khi mà khủng hoảng đến á, thì chắc chắn là ừ. mọi người sẽ không muốn rủi ro đúng không mọi người sẽ không muốn take risk nữa mà khi mà nhìn vào một cái năm 2022 ừ. của thị trường crypto như ừ. vậy á, ừ. thì ừ, cái cái risk đó nó quá nhiều quá khủng khiếp để mà một người bình thường có thể có thể chịu được và chắc là người ta sẽ không còn mặn mà gì với crypto nữa ít nhất là cho đến vài năm nữa ừ, nhưng mà thực ra thì ờ, nếu như mà nhìn ở khía cạnh tích cực thì mình nghĩ thế này tức là nếu như mà cái quả bom này mà nó không nổ thì hiện tại á, mà nó được ừ, bơm uh, lên một cái kích thước khổng lồ hơn và nó nổ một cái thời điểm trong tương lai thì có thể mọi thứ nó sẽ tồi tệ hơn rất nhiều đúng không thì ừ. việc mà một cái quả bom như vậy mà nó nổ ở thời điểm hiện tại thì nó cũng là một cái đợt thanh lọc mình nghĩ nó cũng uh, nó cũng có cái yếu tố heo healthy của nó nó cũng có cái yếu tố tích cực của nó ở thời điểm hiện tại thì uh, yeah thì ờ, nó đi nó lại thì uh, vẫn đâu đó sẽ có những cái hai mặt của một một một cái vấn đề một cái sự kiện thì uh, đâu đó vẫn có một xíu hopium <laughs> uh, ờ, sau cái sự kiện này thì uh, yeah. nhưng mà mình nghĩ là ở thời điểm hiện tại thì chỉ cần những cái trụ cuối cùng những cái uh, quân domino cuối cùng nó vẫn có thể đứng vững thì có thể cái cái chuỗi sự kiện này nó sẽ dừng lại còn thực ra thì mình mình khá là admire mình khá là ngưỡng mộ cái sự uh, <laughs> sự tích cực của nguyên thực ra thực ra ok thực ra thực ra mọi người đừng hiểu nhầm tức là Ờ, mình mình mình đừng đừng bảo là ok mình mình kiểu bị over overhype với lại cái thị trường ấy nhưng mà uh, <laughs> mình optimistic nhưng mà mình vẫn phải liên tục uh, theo dõi những cái thông tin cũng như là cập nhật những cái diễn biến của thị trường tại vì nói gì thì nói thì mình mình cũng phải nhìn vào cái cái hiện hiện trạng đúng không chứ mình cũng không thể nào mà hype là kêu là bảo giờ này thị trường nó đang nó đang tốt lắm thì thì nó không phải là Ờ, một cái cách tiếp cận đúng tức là mình mình vẫn giữ được những cái mình mình zoom to cái bức tranh ra nhưng mà mình vẫn giữ được những cái sự ờ, gọi là mình sát sao và mình theo dõi những cái sự kiện hiện tại đó nếu mà nó nó thực sự là có những tác động tiêu cực thì mình mình cũng phải có những cái cách uh, phản ứng nó phù hợp chứ cũng không phải là over optimistic tức là mình bị bị bị bị hưng phấn quá thì nó cũng không không không không, không hợp lý Ờ, đến tận lúc này thì những con domino vẫn đang tiếp tục rơi xuống thôi. Ừm. Ờ, mình biết là, ờ, mọi người không ít thì nhiều, ờ, mọi người đang nghe podcast này cũng chịu nhiều thiệt hại từ, ờ, FTX và thực ra thì, ờ, những gì bọn mình có thể làm là bọn mình sẽ tiếp tục update cho mọi người tất cả những cái thông tin để mọi người có thể đưa ra quyết định. Ờ, nhưng mà mọi người hãy hãy nhớ là uh, vẫn cứ do do your research ừ. và cứ tiếp nhận thông tin thôi nhưng ừ. mà hãy ờ, verify lại theo ờ, cái hiểu biết của mình ừ. và cơ số 8 thì bọn mình vẫn sẽ ở đây tất nhiên là bọn mình vẫn sẽ cập nhật thông tin cho mọi người ừ. và ừ. Ừ, hy vọng là cái cái thiệt hại của cuộc khủng này nó sẽ dừng ở đây thôi bọn ừ. mình cũng không muốn là nó tiếp tục kéo dài nữa ừ. nhưng mà yeah anyway thì uh, cái đó thì sẽ để ờ, tương lai trả lời thực ra bọn mình cũng không biết được là 24 giờ tiếp theo thì cái gì nó sẽ xảy ra đâu <laughs> nên là yeah. Ừ. tại vì tại vì ban đầu bọn mình tính á, là thu cái này cũng sớm sớm á, nhưng mà à, với cái cái sự chuyển động mà kinh khủng của thị trường tuần vừa rồi thì bọn mình cũng phải liên tục là phải dời cái lịch thu podcast tại vì bọn mình thực sự là thực sự là sợ là sau khi thu xong 24 tiếng tiếp theo nó có một cái plot twist hoặc là một cái một cái gì đó nó cực kỳ kinh khủng đó thì ờ, ừ, nhưng mà thì... giờ thì hy vọng là không còn gì bất ngờ <laughs> có thể xảy ra được nữa yeah. thì nhưng mà nhưng mà vẫn phải vẫn phải gọi là vẫn phải gọi là chú tâm đúng không tức là không yeah. không thể nào chủ quan được tại vì market nó hoạt động 24 trên 7 mà rồi thì ờ, chắc là tập tuần này nó cũng dài rồi và nó mang tính chất là uh, nó hơi reflect uh, reflection reflection uh, hy vọng là nó sẽ đâu đó mang lại một vài giá trị cho anh em uh, đang nghe podcast yeah ok và uh, xin chào các bạn và hẹn gặp lại trong số tiếp theo của DeFi discussion và hy vọng tất cả chúng ta vẫn sẽ gặp lại nhau ở đây trong thị trường này ok, okay tạm biệt các bạn cảm ơn anh em một lần nữa